Xin chào, lại tiếp tục với via chat nha. Hôm nay là làm về chủ đề gương. Thì ở đây mình có một cái scene mẫu cũng là cái scene hồi đó mà mình upload lên đó cái scene base basic nè. Basic base project nè. Thì ở đây cái scene mẫu của mình đó là bao gồm ba loại gương được sử dụng trong via chat. Thì mình sẽ phân tích từng loại một ha đầu tiên là loại high quality là chất lượng rất là cao là nó phản chiếu hết tất cả mọi đối tượng trong cái world của mình loại thứ hai là loại low quality là nó phản chiếu không có nhiều đối tượng trong cái world và loại thứ ba là loại dùng camera fps thì đầu tiên á, là mình sẽ uh, demo cho mấy bạn coi thử thì cái này là loại high quality nè nhìn thấy là nó phản chiếu hết luôn từ cái bề mặt dưới của cái nền cho tới thân hình mình cho tới những cái người khác luôn những đối tượng khác và cả những cái vật backup up lên nó cũng phản chiếu luôn ha rồi cái loại thứ hai là loại mirror low quality thì cái loại này là nó chỉ phản chiếu cái cái skybox với lại mình với lại người khác thôi rồi với lại những vật backup thôi chứ nó không phản chiếu những cái nền hay là những cái đối tượng khác thì cái này nó sẽ giảm cho nó ít bị lắc hơn ha, thì cái này là lại low quality cái gương là low quality rồi cái gương loại thứ ba là loại camera fps control nếu mà mấy bạn để ý thì thể sẽ thấy nó hơi giật giật giật giật thì cái này cái giật giật này là fps nó nó theo cái độ fps của các bạn đó là nó giật không phải là do nó lắc đâu mà là do mình đã điều chỉnh cái mức độ ghi hình của nó mức độ fps của nó để cho các bạn không có bị lắc thì cái gương này được thiết kế là cho nó không có bị lắc thì cái độ giảm lắc của nó thì á cái high quality là nó sẽ gây ra lắc nhiều nhất rồi low quality là sẽ lắc vừa vừa và cái fps control này là sẽ ít gây lắc nè mà cái hình nó cũng đẹp được chưa rồi bây giờ mình sẽ giải thích trong Unity cho các bạn uhm, thì á trong Unity ba cái loại này nó có điểm khác nhau như thế nào <clears throat> một á là VRC Mia High Quality thì cái này á là dùng trong cái project của via chat thôi nó có một cái prefab example prefab cái này là cái prefab Mia của via chat cái này mình chỉ cần kéo ra là nó ra cái hai quality này cái mặc định là hai quality thì tại sao lại gọi là hai quality thì bây giờ mình nhìn thử trong cái gương nè có một cái đối tượng là quad là cái mặt phẳng thôi nè rồi mesh render là nó sẽ sử dụng cái material là mirror reflection thì cái mirror reflection này là sao là ở đây nè là cái mirror reflection mình sẽ giải thích sau ha rồi à, đây box collider thì nếu mà mấy bạn muốn ở đây mình đi vô mình đụng cái gương mình không có đi xuyên qua được nhưng mà nếu mà mấy bạn muốn cho anh đi xuyên qua được á thì mấy bạn chỉ cần bỏ cái box collider này đi nhiều mấy bạn remove cái box collider này đi thì nó sẽ đi xuyên qua được nó không có ảnh hưởng tới cái gương ha chỉ ảnh hưởng tới độ đi xuyên qua hay không thôi rồi cái đoạn code này là VRC mirror reflection thì cái này là của VRChat để nó nó quản lý cái VRC của mình à, cái gương của mình ha thì những cái mà mình thiết lập ví dụ như hai quality á, là mình thiết lập trong đây nè này mình nhìn nè hai quality nên là nó nó chiếu hết luôn Tức là default cũng chiếu tất cả các layer là nó chiếu hết cho nên là cái này là hai quality thì cái hình nhìn thấy sẽ rất là đẹp đầy đủ hết với lại nhưng mà chỉ có một cái là nó bị lắc liên quan tới những cái layer đó thì các bạn có thể là đọc ở cái phần này ha cái vrc wiki dot vrchat wiki dot này nè thì trong đây người ta sẽ giải thích những cái layer này nó mục đích là gì thì mình chỉ giải thích ba cái layer chính của mình đó một là layer default thì layer này là chứa tất cả mọi cái vật thể của mình trong cái scene ha rồi cái layer thứ hai là layer layer layer UI thì cái này là unit unit layer um, user interface mình đọc là user interface tại vì ở trong đây là nó khi mà mình bấm escape lên nó nó hiện cái này nè nó hiện cái bảng này nè thì cái bảng này gọi là cái bảng user interface mấy bạn để ý nếu mà ở trong đây mình bấm nè nó hiện luôn trong cái mirror nè thấy không nó sẽ render luôn trong cái mirror còn ở đây á, khi mình ra mình đã tắt cái user interface rồi nên là nó sẽ không hiện cái này trong cái mirror rồi cái thứ ba mình muốn giải thích là cái player thì player này là những người chơi khác ngoài mình đó là khi cái player này là chứa những người chơi khác ha, nếu mà mình muốn nhìn thấy những người chơi khác thì mình phải chọn cho nó render cái player này rồi cái thứ 10 đây là cái cái tiếp theo là cái layer 10 cái layer player local này là nó sẽ chứa chính mình nhưng mà mình không có nhìn thấy cái đầu của mình đâu cho nên là cái cái layer này ít khi xài lắm rồi cái layer tiếp theo mình muốn nói với mấy bạn là cái layer mirror reflection thì cái layer này là layer chứa mình ở trong gương tức là khi mà mình muốn nhìn thấy chính mình trong gương thì mình phải có cái layer này mirror reflection này thì mình mới nhìn thấy chính mình trong gương ha thì cái đường dẫn này mình sẽ uh, ờ, note lại ở dưới cái chỗ uh, description ha rồi uh, tiếp theo mình sẽ giải thích trong Unity quay lại thì ở đây mình thấy cái VRC mirror reflection này nó nó chứa hết luôn cho nên là cái này sẽ nhìn thấy tất cả mọi đối tượng bao gồm là tất cả những cái trong cái world rồi đủ hết mà nhưng mà chỉ có một cái là nó sẽ rất là lắc chưa nó sẽ rất là lắc thì để cải thiện cái tình trạng này thì mình có hai phương pháp một là dùng cái nút bấm để mình bật tắt cái gương này trạng thái vừa mới vô Word là sẽ tắt cái gương rồi sau đó dùng một cái nút bấm để bật cái gương lên ha thì cái đó là mình sẽ giới thiệu ở sau rồi hoặc là mình sử dụng một cái um, khu vực gương tức là chỉ khi nào mình đi vào cái gương đó thì cái gương nó sẽ tự mở lên rồi ngược lại khi mình đi ra khỏi khu vực đó thì cái gương nó sẽ tự mất đi thì mình sẽ hướng dẫn cái phần này ở sau ha rồi tiếp theo là về cái gương low quality thì cái gương này nó mình sử dụng mình chỉ copy cái hai quality này và mình đưa qua đây mình ghi là low quality thì cái gương low quality này là nó khác ở chỗ nào của high quality thì ở đây nó chỉ khác ở một cái điểm duy nhất là mình set lại cái này thôi mình set lại cái những cái layer mà mình render thì ở đây mình sẽ giải thích là mình tắt cái default này đi thì nó sẽ không có render những cái đối tượng xung quanh đây mình để ý nè đánh default vô là nó bắt đầu render luôn cái nền nhà nè thấy không mình sẽ tắt cái default mình không cần render nền nhà thứ hai là mình không cần render UI cái UI là cái cái khi mình bấm escape lên nè nó hiện cái user interface này lên nè thì cái này là cái escape thì mình không có cần nó render cái đó là mình tắt luôn à, mình mới bấm cái gì đó tắt vậy. rồi mình chỉ render cái duy nhất là cái à, ba uh, cái duy nhất là cái player là những người chơi khác tức là khi mà mình render cái này thì mình sẽ nhìn thấy những người chơi khác nếu mà mình không chọn cái này thì mình sẽ không nhìn thấy luôn những người chơi khác luôn mình chỉ thấy chính mình thôi rồi backup là dùng cho những cái đối tượng mà nhặt lên được nếu mà mình không có đánh cái backup này thì những cái đối tượng xung quanh vòng vòng của cái worm mà mình nhặt lên mình cầm chạy vòng vòng á nó sẽ không có render ở trong cái cái cái gương này rồi cái cuối cùng là cái mirror reflection là chính bản thân mình nếu mà mình không render cái này thì sẽ không có nhìn thấy chính bản thân mình ha thì mình sẽ cần trong đối với mọi những nơi thông thường thì sẽ là player là người chơi khác pick up là những cái vật nhặt lên và mirror reflection là chính bản thân mình là ba cái thời bình thường mình sẽ chọn ở cái gương mà low quality thông thường ha rồi có à, ở đây mình muốn giới thiệu thêm một cái dạng thứ ba là cái dạng gương mà không phải là sử dụng của via chat luôn mà mình sử dụng một cái camera để mình render lên thì cái dạng gương này nó rất là đặc biệt là nó sử dụng một cái camera ha ở đây mình sử dụng camera mình học theo cái prefab của bạn Zdot thì bạn Zdot là bạn đưa ra những cái prefab liên quan tới via chat mình cũng sẽ đưa cái đường dẫn vào cái trang của bạn đó ở description ha thì cái camera FPS, FPS control này là một cái prefab của bạn thì mình muốn giới thiệu cho các bạn thì cái này là cái uh, cái này bạn đã thiết kế cái canvas này chỉ là tên thôi thì nó bao gồm ba đối tượng một là cái camera thứ hai là cái mặt phẳng mà mình render lên và thứ ba là cái button event thì mình sẽ giải thích từng từng cái một ha thì cái camera ở trong đây nó chỉ à cái button event này không không sử dụng luôn xóa luôn đi cho rồi um, là tại nãy mình làm dư rồi cái camera ở đây là nó sẽ chỉ là một cái camera thông thường thôi nó chỉ là cái camera thông thường thôi nó nó đưa hình ảnh nó chụp cái hình ảnh ha thì cái đối tượng đây là mình có camera các bạn có thể dùng vô s element và đánh đánh camera bạn ép cái camera vô thì nó sẽ hiện cái cái này lên thì trong camera này cũng giống như hồi nãy trong trong cái phần kia thì ở đây mình cũng sẽ chọn những cái đối tượng ở đây đầu tiên là mình sẽ chọn player để thấy người khác thứ hai là mình chọn pick up để thấy những cái vật thể mà mình lượm lên và thứ ba là mình chọn mirror reflection để mình thấy chính mình ha rồi cái projection này thì chọn perspective để giống như cái hướng nhìn của, của con mắt mình Field of View thì mình đây mình chọn 75.8 tại mình thấy cái này nó phù hợp nhất rồi uh, cái này mình có thể chọn là mình nhìn thấy những cái gì ở đây các bạn có thể chọn default hoặc không default nhưng mà mình thích chọn default hơn tại vì cái default này nó sẽ nó nó không có ảnh hưởng nhiều lắm tới uh, cái cái cái khả năng mà lắc hoặc là nó cũng ảnh hưởng nhưng mà không tới mức nhiều như vậy mình có những cái thông số khác để mình điều chỉnh ha thì sau khi mà mình uh, chụp cái hình thông qua camera này thì nó sẽ tạo nó đưa cái hình ảnh đó target texture nó sẽ đưa cái hình ảnh đó vào trong cái texture này thì khi mà mấy bạn add bằng cái add component này nè thì ở đây nó sẽ không có hiện đối tượng nào hết thì các bạn sẽ phải tạo chọn new nè create folder tạo một folder có đặt tên là material rồi trong đây mấy bạn phải tạo một cái texture create nè uh, texture đây là render texture nè mấy bạn tạo đối tượng đó rồi mấy bạn đổi tên lại thành texture mirror camera bình thường ở đây nó sẽ là 256 nhân 256 nhưng mà cái đó nó sẽ rất là um, hình ảnh nó rất là xấu thì ở đây mình chọn lại là 1024 1024 ha thì khi bạn chọn 1024 1024 thì ở đây nó render khoảng 60 nhưng mà không nhiều lắm ở đây bạn chọn uh, cái độ sâu của cái buffer thì khoảng 16 bit là hình nó cũng đủ đẹp rồi nó sẽ nhẹ hình lại <coughs> rồi sau khi mà bạn có cái texture này xong á thì trong cái camera này nè mấy bạn sẽ lựa được cái texture đó mấy bạn sẽ bấm cái này lên mấy bạn đánh cái tên là texture vô thì nó sẽ hiện cái chữ texture này ra mấy bạn chọn vô bạn chọn cái texture này ha thì lúc đó là từ camera nó sẽ chiếu chụp cái hình đưa vô trong cái bức ảnh này cái bức ảnh texture này rồi bây giờ <clears throat> mấy bạn sẽ cần một cái thứ ba là cái mặt phẳng mặt phẳng này không có cần thiết liên quan gì tới VR chat luôn VRC luôn mấy bạn chỉ cần tạo một cái mặt phẳng bình thường thôi bằng cách là ví dụ như lít chuột phải vô chọn blend bình thường hoặc là quad đây mình chọn là quad ha rồi ở đây mình có quad sau đó mình sẽ mesh render ở đây mình chọn một cái material thì cái material này mình cũng tạo mới luôn chọn create material thì nó sẽ ra một cái material mới cho mình thì ở đây sẽ có material ha rồi sử dụng cái material này uh, mình sẽ dùng cái shader là unlit texture unlit này cũng không liên quan tới VHS nhiều lắm unlit texture bình thường ha rồi cái hình ảnh ở đây á là mấy bạn chỉ việc nắm kéo vô đây là nó sẽ cái texture hồi nãy mà chụp ra camera nó kéo vô đây thì mình sẽ có cái material này rồi sau đó nắm cái material này kéo vô cái code plan là nó sẽ tự động nó set up cái cái cái hệ thống này cho mình ở đây mình thêm cái box collider cho nó giống cái gương thôi thì cái đó là setup của cái camera thì <clears throat> ở đây cái camera này nó có một cái setup nữa là cái button event thì cái button event này á, là nó sẽ um, bao gồm hai đối tượng là một là animator và hai là button cái animator này cũng là mấy bạn tự tạo luôn add component chọn animator à, đầu tiên mấy bạn phải tạo cái button event bằng cách cần chờ uh, chuột phải rồi create empty thì rồi đặt tên nó là button event thôi đặt tên nó là button event rồi ở đây mình add animator animator tơ nha đừng bấm animation nha animator thì nó sẽ hiện cái animator này lên rồi sau đó add thêm cái nữa add button ha, thì nó sẽ add thêm cái button cho mình thì khi mới hiện ra cái animator ở đây nó sẽ không có gì hết thì mình phải tạo thêm một cái folder mới create folder rồi đổi nó tên nó lại thành animator rồi trong đây mình phải tạo hai cái create uh, animator control animator controller rồi đổi tên nó lại là camera fps rồi create tạo một cái nữa animation rồi đổi tên nó là thành renderer ha rồi tiếp tục um, mình sẽ kéo lại cái button event này thì cái hồi nãy mình vừa mới tạo cái animator này mình nắm mình kéo vô đây à, thì nó sẽ tự động nó vô trong cái camera fps này rồi cái đó là camera fps rồi tới cái button này á mình sẽ chọn lúc đầu nó không phải là nên đâu nó nằm ở đâu á mình không nhớ nhưng mà chọn ở đây là nên rồi navigation cũng chọn là nên rồi on click ở đây á, thì mình sẽ kéo cái camera đây nè cái camera mình nắm mình kéo vô à, cái camera này cách tạo camera thì mình cũng chọn chuột phải đây nó có cái một camera nè bấm camera thì nó sẽ hiện cái camera này lên thôi rồi à, camera rồi kéo camera vô thì lúc đầu ở đây nó sẽ là no function nè mình sẽ chọn là camera render ha thì cái này là nó sẽ chạy như thế nào thì khi mà mình bấm à, chưa từ từ rồi bây giờ phải vô cái button event mình phải điều chỉnh cái animator thì bây giờ trong animator lúc đầu nó sẽ không có cái renderer này đâu mình phải chuột phải mình create empty thì nó sẽ hiện cái này lên nó tự động nó móc cái cái này vô cái renderer luôn rồi mình đổi tên ở đây là hình renderer rồi khi đó ở đây motion nó chưa có gì hết thì mình sẽ quay lại cái hồi nãy mình tạo cái renderer bên đây nè cái cái hình có hình tam giác này nè mình nắm mình kéo vô cái renderer đây ha thì nó sẽ tự động nó load lên cho mình cái cái renderer đó rồi ở đây á nó sẽ uh, hiện là lúc đó ở đây nó chưa có cái speed này đâu thì cái renderer này á <coughs> cái mục renderer này là một cái mục rất là đặc biệt các bạn có thể là tạo bằng create animator này animation này nhưng mà cái renderer này sau khi mà mình làm á mình phát hiện ra là bạn Zdoc bạn đã viết cái animator này một cách bạn đã tự viết lại cái animator animator này thì nó sẽ nó nó khác cái là cái animator mà mình đã tạo cho nên là mình sẽ post mình sẽ cho các bạn cái animator này trong Discord mấy bạn có thể download cái renderer này animator này trong Discord ha hoặc là các bạn có thể download luôn cái project này ở trong Discord rồi mấy bạn chỉ cần kéo vô sử dụng thôi cái renderer này rất là đặc biệt nó khác với lại cái renderer mà mình tự tạo nếu mà mình tự tạo là nó sẽ không có chạy được cái này đâu mình phải sử dụng cái này các bạn biết đó ha rồi cái renderer này nó có loop time thì nhớ đánh vào loop time ha rồi sau khi mình set up xong hết toàn bộ những cái đó thì nó sẽ chạy được một cách bình thường hy vọng là vậy ở đây mình uh, điểm chú ý là cái renderer của bạn Z đó là ở đây nó có button event position này nè nó set là một sample thì bây giờ mình sẽ cái lúc mà nó chạy á, là nó sẽ làm cái chuyện gì thì lúc mà nó chạy á, cái chuyện mà nó làm á là ở đây mình nhìn nè cứ mỗi mỗi một lần ở đây nó chạy rất là nhanh tại vì cái speed ở đây nó đang là nhân 15 mình sẽ chỉnh lại là nhân 1 thì cứ mỗi một giây là nó sẽ tự nó update cái frame một lần ở đây mình mình cho nó update cái frame là rất là nhanh chưa đầy chưa tức là 15 à, lần của một giây 15 lần của một giây mình cũng không biết nó là bao nhiêu nhưng mà nó nhanh hơn một giây gấp 15 lần thì nếu mà mình để là một á thì cứ một giây nó mới update một lần tức là mình đi qua đây rồi nó mới nhảy cà giật đi qua đây rồi mới nhảy cờ giật đi qua đây rồi mới nhảy cờ giật ở đây là mình nhìn thấy nó có vẻ hơi mượt rồi đó nhưng mà nếu mà mấy bạn muốn nhanh hơn thì mấy các bạn có thể điều chỉnh cái này lớn hơn 15 cái này cái số này càng lớn thì cái tốc độ cái độ lót nó càng nhanh thì 15 là mình thấy nó vừa vừa được các bạn có thể để 20 thì nó sẽ mượt hơn nhưng mà cũng đồng nghĩa với đó là nó lát hơn ha 15 rồi ở đây tức là mỗi lần mà nó nó chạy xong một cái này là nó sẽ update một cái frame thì do cái độ update của nó rất là chậm nó nó nó chậm hơn nhiều so với những cái mirror này cái mirror này là độ update của nó rất là nhanh thì nó sẽ dễ gây lắc thì đây mình giảm cái độ update lại thì nó sẽ đỡ lắc hơn cho dù mình render mình thấy mấy bạn hay vô ngồi rồi đâu có đi nhiều đâu cho nên ngồi yên một chỗ thì cái cái gương cũng không cần thiết phải update quá nhanh gì quá nhanh thì cái đó là cái loại thứ ba ha cái loại uh, update gương bằng camera rồi thì cái đó là ba loại gương trong via chat ha rồi các bạn có thể xem tiếp phần 2 để coi cái cách mà tắt mở gương cái vùng tắt mở gương hoặc là cái nút bấm để tắt mở gương ở những cái phần tiếp theo phần 2 và phần 3 ha